bây giờ thì mình phải đeo khẩu trang vào trước đã <laughs> ok bây giờ thì cùng đi với mình nhá let's go Hiện tại thì mình đang đứng ở phố Hồ Hoàn Kiếm và ở đây thì có một quán nộ cực kỳ nổi tiếng kiểu mỗi khi mà nhắc đến nộm bò khô ấy là phải nhắc đến quán này ấy nó là một quán kiểu là một quán tủ của mình, quán ruột luôn ấy Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn Đó chính là nộ Long Vi Dung ở số 23 Bờ Hồ Hoặc địa chỉ thứ hai là 51 Đinh Tiên Hoàng Bây giờ thì hãy cùng mình đến quán nộ này nhé bán mang về thôi ấy. đấy thế nên là mình đành phải mua xong rồi đi ra bờ hồ ngồi ăn đây cũng là lần đầu tiên mà mình ra bờ hồ ngồi ăn nộm như thế này đấy. À? <laughs> ui nhìn cái đĩa nhìn cái bát nộm ấy siêu to siêu đầy luôn ấy nó phải to bằng cái mặt mình luôn mọi người ạ nhìn to gần bằng mặt mình luôn rồi mà mặt mình nó to cực luôn ấy bạn mình béo lên trong này thì có rất là nhiều thứ có đu đủ này đu đủ này có rất là nhiều bình thường nộm đu đủ thì sẽ có cả cà rốt nữa nhưng mà ở đây không có cà rốt và có rất là nhiều loại thịt bò đây là gan bò này Đó. đây là thịt bò đây là gân cái miếng này thì không biết là miếng gì nữa chắc là kiểu bò khô ấy thơm cực luôn ấy mùi bò cái thịt bò nó rất là thật ý thơm cực đã man luôn thôi mọi người nha chua quá ấy, mà nộm ấy cái đu đủ này này ăn giòn thì nó nó giòn nhưng mà nó vẫn ngấm được các cái nước mắm ấy chứ nó không hề kiểu bị không hề bị nhạt đấy ăn ngon thì luôn ấy cứ sắc luôn ăn thử một miếng gan đây là gan bò thơm cực luôn ấy mà bình thường nhá ăn gan thì là sẽ bị hơi khô khô và bở ấy nhưng mà gan ở đây ăn lại cảm giác nó mềm mà nó hơi dai dai ăn nó không bị bở như kiểu gan lợn bình thường gan luộc ấy ăn ngon cực ấy trời ơi xuất sắc luôn 사람들이 상황도 giác được vị ngọt của thịt bò nữa ăn nộm ấy quan trọng là cái nước trộn ấy. nước trộn ở đây đậm đà rất sắc luôn nộm long đi dung ấy thì là một quán nộm gọi là nổi tiếng nhất ở trên phố cổ luôn rồi mình đọc một bài báo ấy thì hình như là nội Long Vinh Dung cũng đã bán ngót hết khoảng tầm gần 70 năm rồi ấy đời đầu tiên thì là nội của bà Long của bà Long Vinh Dung nhưng mà bây giờ thì là bà đã truyền cho con dâu rồi á con dâu và các con của bà rồi ngày trước thì chỉ có một cơ sở thôi nhưng mà bây giờ đã mở thêm rất là nhiều cơ sở hai ba cơ sở gì đấy nhưng mà vị vẫn được như ngày đầu ấy ngon rất sắc luôn giống kiểu cái thịt bò khô miếng ấy nhưng mà không ăn kiểu ngay một cái là ta luôn ấy nhưng mà cái miếng này thì nó sẽ hơi ngọt ngọt ăn nó hơi giống kiểu cái um, cá bò mở cổng trường cấp 2 ấy nhưng mà ngon mình còn gọi cả nem cuốn nữa nên mình sẽ ăn thử nem cuốn ngày trước mình đi ăn ở Long Dung ấy thì mình sẽ ăn nộm thôi mình chưa ăn cuốn bao giờ cả hôm nay mình sẽ ăn thử ở trong này theo như mình thấy thì là có đu đủ này có rau thơm này có cả một miếng uh, chua với cả thính nước chấm này thì sẽ có lạc nữa xin mời ừ. cuốn khá là ngon nước chấm thì vừa nhưng mà nếu như mà tép ốc quấn với cả nộm thì sẽ thấy là nộm đặc hơn ấy nhộn là quấn này thì mình cảm giác nó nhiều vị dính hơn vị dính nó hơi ăn ăn mùi nhiều quá nhưng được cái là nước chấm ở đây rất là vừa vặn ấy kiểu đậm đà ấy mình rất thích ăn những cái nước chấm là nó đủ vị kiểu có đủ vị thơm thơm của nước mắm ấy nhiều chỗ người ta làm nó không có vị nước mắm ăn nó không ngon ấy. mà cái nước chấm ở đây đậm đà thì luôn ấy đỉnh chóp luôn giờ thì mình sẽ ăn nốt cái những nộm này và mình sẽ di chuyển đến việc tiếp theo nha tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chuối nếp nướng ở số 5 hàng mắm quán này thì mình vẫn chưa ăn bao giờ đâu mình cũng chưa ăn thử chuối nếp nướng bao giờ cả nhưng mà mình thấy mọi người review quán này rất là nhiều và nói là quán này là quán chính gốc ấy rất là ngon nên là hôm nay dân chỉ trước cơ một hồ đi khám phá thử quán này nên thì cùng vào với mình nhá trâu ở trong này nữa ấy. ngon cực cái nếp ấy thì dẻo dẻo bên bên trong thì dẻo bên ngoài thì giòn ấy cái vỏ nó rất là giòn luôn ấy ăn nó như kiểu bánh rán ấy nhưng mà nó không bị kiểu cảm giác ngập dầu mỡ như bánh rán đâu nhân nhân ở trong thì là chuối á chuối kiểu chín kỹ rồi nên là ăn nó ngọt mà nó không hề bị chát một chút nào cả kết hợp hoàn hảo luôn nóng quá sốt tắc luôn ấy món này ăn mùa đông đúng là đỉnh luôn kiểu mùa đông lạnh lạnh ấy ăn món này nóng hổi ấm bụng ấy ngon cực ngọt nó rất là nhẹ nhá kiểu nó ngọt rất là nhẹ thôi nhưng nó không bị ngọt gắt béo béo ngậy ngậy mê quá ừ. cái chân trâu ở trong nước cốt dừa, ấy nó không phải là cái chân trâu to đâu mà cái chân trâu nhỏ ở chè mà giống như cái chè hồi nhỏ mình hay ăn ấy nó không phải là kiểu chân trâu dai dai nhưng mà ăn cũng rất là ngon ra một sự kết hợp đỉnh của cháu ừ. Một nói thì cô có hỏi mình ấy Thì hỏi mình là có uống nước thì không Xong cô bảo là ở đây có trà nếp quất Mình thấy lạ lạ nên mình muốn thử xem xem như thế nào Cô bảo là trà nếp quất thì sẽ là lá nếp với cả quất Xong mình sẽ uống thử uống nghe thì mình cảm thấy nó rõ vị trà với vị quất hơn còn lá nếp thì không cảm thấy rõ lắm nó giống trà quất bình thường hơn ấy uhm. trong này có cả thạch nữa không Các bạn có biết bây giờ mình đang ở đâu không? Đó chính là đây sẽ là địa điểm cuối cùng của mình trong chuyến food tour bờ hồ ngày hôm nay Giờ thì hãy cùng mình đi vào trong nhá mình đang là một chiếc kem tươi vị vani trà xanh Ui, mùi, van, mùi trà xanh ấy rất là thơm luôn Mời mọi người nha Nó đã <laughs> bắt đầu hơi chảy chảy rồi Mình vừa mua xong mình nhìn này nó đã chảy rồi Vì nó là kem tươi ấy, mọi người Mình ăn luôn nha Ngon trà xanh nó rất là rõ một kiểu thơm ấy đặc biệt là nó không bị ngọt quá mình rất là sợ cây mà bị ngọt quá nhưng mà nó chảy thôi kem tươi này thì được cái là nó không bị um, quá lạnh như kem bình thường nhà nó không bị kiểu mà tê tái như kem bình thường ấy nhưng mà bị một cái là kem tươi thì rất là dễ chảy chảy rất nhanh luôn ấy ngon hết sắc luôn vị trà xanh thoang thoảng ấy không bị gắt quá mà nó cũng kiểu nó không bị ấy quá nó nó rất là rõ vị trà xanh ấy Mà mình nghĩ là một cái kem này chưa đủ với mình <laughs> nên là chắc là mình sẽ gọi thêm một cái kem nữa nhưng mà là ốc quế truyền thống để thử xem nó như thế nào này mình gọi thì là kem truyền thống và mình gọi vị cốm bởi vì mình rất là thích ăn cốm ấy Ui, cốm rất là thơm luôn ý <laughs> Thơm quá Mời mọi người nha Ê, ăn cái này cảm giác nó tê tái luôn Bốt răng luôn ấy Ngon mà cái này thì cảm giác nó hơi ngọt hơn là cái kem tươi kem tươi thì nó sẽ đỡ ngọt hơn một chút nhưng mà cốm rất là thơm ôi nhưng mà nhá ngày trước ấy mình ăn cái um, kem cốm nhưng mà nó là kem que ấy thì mình cảm giác là nó có cả cái hạt cốm luôn ở trong nhưng mà cái này thì không có là cái này nó chỉ là kiểu hương liệu cốm ấy nhưng mà vẫn ngon Ui, cuốn lên tận óc Tê tái luôn ấy Không biết là sau cái chuyến phút tour này mình tăng mấy cân nữa Thế nhìn mặt cứ như cái bánh bao Mà không sao Đồ ăn ngon bằng không calo <laughs> rồi thì mình đã hoàn thành một chuyến food tour bờ hồ và mình hy vọng là trong số ngày hôm nay mình đã giới thiệu được đến với các bạn những món ngon Hà Nội vào mùa đông để các bạn có thể thử và tham khảo Đặc biệt recommend mọi người là nên thử món chuối nếp nướng nha Ăn vào mùa đông thì eo ơi đúng là đỉnh của chóp luôn đấy mọi người ạ Còn bây giờ mình sau khi đã ăn rất là no rồi ấy, thì mình đã rất là buồn ngủ Và bây giờ mình sẽ đi về đi ngủ đây Bye bye mọi người